Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì hôm nay vẫn là Minh Hằng và bọn trẻ Châu ở nhà Thì các bạn nhìn thấy sơ sơ qua cũng biết là hôm nay mình sẽ quay video gì đúng không? Hôm nay thì mình sẽ cùng với bọn nó nhảy chơi một trò chơi dân gian Cái trò này thì trước đây thì mình cũng chơi rất nhiều rồi Giờ hôm nay thì các bạn các bạn nhỏ này cũng bảo mình quay cho các bạn ấy xem Thì cái trò này thì là cái trò nhảy ô hay còn gọi là nhảy lò cò các bạn sớt thì cũng sẽ thấy thôi ừ, trò này thì chơi rất là vui hơi tốn sức một chút ừ. thì bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem quá trình chơi trò này sẽ diễn ra như thế nào nhé à, ok và nếu các bạn hy vọng là các bạn sẽ xem hết video này của mình và nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và đặc biệt đó chính là nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nhá. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào Ờ, thì bây giờ mình sẽ phổ biến trò chơi này cho các bạn xem nhé Đầu tiên là theo luật chơi là chúng ta sẽ phải tung ô Đây là cái miếng gạch Mình có thể lấy miếng gạch hay là Ngày xưa thì bọn mình hay lấy miếng gạch hoa vỡ ấy. Thì không có gạch hoa gì mà mình lấy miếng này cũng được Mình sẽ tung vào ô đầu tiên Ô đầu tiên này xong rồi mình sẽ nhảy Nhưng mà không được nhảy vào cái ô mà mình vừa tung nhá Mình sẽ nhảy lên này Nhảy lên này Khi nào đến hai ô thì mình dây dạng hai chân ra nhảy lên Thế Như thế xong rồi mình sẽ quay về nhảy vào nhảy xuống khi mà đến cái ô này thì mình không được nhờ nhảy vào cái ô đấy đâu mà mình phải lò cò một chân như thế này này đây là động tác lò cò một chân này xong rồi mình sẽ cúi xuống và mình sẽ nhặt miếng tương đấy lên rồi xong rồi mình sẽ nhảy về là dao nhưng mà mình chúng ta các bạn lưu ý là mình sẽ không được nhảy vào cái ô mà các bạn vừa vứt tương vào đầu tiên nhá mình ở cái ô này này thì mình phải lò cò lên và mình nhặt cái tương đấy xong rồi thì mình nhảy cách ô đấy về à, ok cái ô to to này này cái vòng vòng này thì các bạn có thể nhìn thấy là đây mình thấy bọn trẻ con nó gọi là ô cung trăng nhá khi mà mình chơi đến ô cuối cùng này này thì mình sẽ không được quay người lại lại đâu mà mình phải quay đằng sau lưng lại để mình nhặt cái tương đấy á thì tí nữa mình nói thì các bạn sẽ khó hình dung ấy thì tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem được là các bạn các em đấy chơi kiểu như thế nào nhá tại vì mình thấy bạn là cái ô đấy chơi rất là khó à thế hói hói vào hói vào đi cho các bạn hình dung ra nhá Hói tung lên cái ô không không không công trăng này này Tung lên cái ô không công trăng này nhá Kệ cứ đẩy đẩy đẩy lên đi Đẩy lên cái ô công trăng ấy Đấy Thì đến cái ô công trăng đấy thì mình sẽ chơi như này Khi mà các bạn nhảy lên nhá Nhảy lên này Rồi phải quay người lại Đấy ừ. xong rồi mò Mò đi Đấy Không được không được nhìn thẳng vào đâu Đấy xong nhảy về Rất khó luôn Ok Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến hành nhá Tiến hành chơi luôn Khỏi trời sắp mưa rồi Hả, ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ có ba đứa này sẽ chơi trước nhá Thì bây giờ mình sẽ quay chúng nó chơi cho các bạn xem nhá Ờ, à, ok Thì bây giờ bạn này sẽ chơi trước nhá Rồi bắt đầu chơi đi Nhảy, nhảy, nhảy Tí nữa thì mình xem chúng nó chơi xong một tí mình thử vào chơi xem Có vui không Ô thứ hai rồi à Cái này thì căn như kiểu là các bạn phải tung cho nó chuẩn đấy nếu mà nhảy vào vạch thì sao? Nếu mà nhảy vào vạch thì có bị là là chết nhá Bạn Trường vừa tung vào lệch sang ô khác rồi bị ờ, loại rồi nhá Bây giờ đến bạn thứ hai Tít loại luôn từ vòng người dễ Các bạn phải tung chúng nên Nếu mình nhảy ô thứ nhất thì mình phải tung chúng ô thứ nhất Đấy, lo cò thế ô thứ hai này Đấy, phải tung chuẩn nhá khi mà các bạn chưa tung được kẹo cái ô mặt trăng này này thì mình phải đến cuối mới được chơi nhá chứ không được chơi luôn toang rồi này ờ khi mà bạn chết từ ô bao nhiêu thì bạn sẽ tung tiếp từ ô bấy nhiêu nhá trẻ cái này rất là cuốn sức luôn chết đai này như thế là đai này ô thứ nhất này nhảy lên Đấy Hói tung xịn hết nhỉ Ông số 3 Ai hói được ấy tí nữa mình cũng thử và nhảy xem sao được được phết à cho thịt còn được bố anh chẳng hết trái trước em bên trái lên thử xem luôn xịt đến lượt đứa nào bom <laughs> Thằng này to đầu mà quay gà tung gà thế chết Đai rồi thôi chị cho chị thử vào chơi phát nào Oh, my god Chết rồi xong rồi Lại lại lại Thôi lỗi các bạn ơi Để cứ để đấy cứ để đấy Lỗi thử thử 哇。 Bạn này gần đến chỗ cung trăng rồi này Lại vâng, Bé này mà nhảy rất ghê Được, thằng này được đấy Vớn hơi xa này, riêng cái đoạn này là vớn hơi xa này Cố lên Đấy cố lên Tung càng càng về khó càng về trên đây thì tung càng khó các bạn nhé Tại vì khoảng cách nó rất là xa luôn Đai này, chết này Càng xa Càng xa nó càng khó luôn à, ui thằng này còn chết nữa tung như thế là tí nữa mình nhặt mình sẽ phải bò ra đấy luôn đấy đây này các bạn chuẩn bị nhìn công đoạn thằng này nó bò đây tương của nó ra đây này chết con cho mình ăn còn đó là nó đi ăn cùng cho mình ăn không có à con ăn ở nhà anh chuột con ăn ô anh con con mày con à cái con nhà con nhà con con gì bố đi ăn ở nhà đây đây chỗ làm miếng bảo bông rồi bất tỉnh á cô đi ăn đi quay nốt đi đạo diễn Cường quay phim chị đến đến lượt hói đang chơi à các bạn có thể nhìn thấy thằng bé này chơi kinh ngôn. giọng của mình đang khán quá kiểu đang bị ngạt mũi á vì mình vừa ngủ dậy thôi chết cứ vào cái vạch kia là sẽ chết nhá trường này chơi xịn này. trường tung tung lên đấy rồi à rất hay thôi <coughs> ui thịt Xịt Thằng này suốt ngày bị xịt luôn quá Chết rồi <laughs> nãy bọn mình đang quay lúc đấy là tầm 11 giờ ấy thế là gọi về ăn cơm ấy thế là bọn mình về ăn cơm xong rồi về ăn cơm xong rồi mới đỡ ngủ một giấc giờ mới dậy quay tiếp nắng quá hôm nãy tưởng mưa mà giờ lại nắng Thank you. Thằng Trường nó sắp được lên đến công trăng rồi các bạn ạ Nó đã lên đến ô bên cạnh rồi kìa Gần đến cung trăng rồi Tôm bây giờ mới tung trúng sau <laughs> nó Cả ngày tung tương <laughs> Lạ xịt Đẹp, đẹp lắm Lúc mà chơi để chơi được cái này thì các bạn có phải có cái tài năng tung tương rất là đỉnh luôn mình sẽ quay xa cho các bạn xem nhìn chúng nó tung này nhìn trường tung này ừ. trường tung hay bị đỉnh đấy trường sắp đến mắt trăng rồi này tung lên này đúng không từ từ váy trường nó tung được hẳn lên mặt đấy rồi này bò rồi Ê, từ từ từ từ ừ, ờ, sau khi mà tung các bạn tung đến ờ, cung trăng rồi thì đây là bước tiếp theo thì các bạn nhận được tương về bây giờ các bạn sẽ tung gì tung nhà tung nhà để chọn đi để chọn nhà để chọn nhà trong những cái ô này nhé bây giờ trường sẽ đứng đứng đứng đứng ở đây để tung tung nhà này các bạn nhìn này xịt Tung nhà sau đúng không? Ừ. Đấy là ai? Tít. Tít sao Tôm. Em mình lấy của Tung ra. Rồi. Trường đã tung nhà lần hai. Đây, nếu khi mà các bạn tung vào cái ô này ấy Thì đây chính là nhà của trường này nếu mà chúng nó muốn chơi tiếp thì chúng nó sẽ không được chơi vào ô này đúng không đúng chúng nó sẽ phải né cái ô này ra nếu okay. mà né vào ô này thì sao Né đấy là nhà của trường rồi Né vào đâu đấy thì mất được ừ, ok bây giờ trường nó sẽ đánh dấu chủ quyền này vậy là trò chơi của chúng ta đã tìm được một người chiến thắng đó chính là trường cảm khả năng em được uh, ờ, tung rất là đỉnh tung chút mình trường đi <laughs> À, ok các bạn ơi, vậy là mình đã chơi xong trò chơi của mình nhá Và cuối cùng thì mình cũng tìm được một người chiến thắng rồi à, Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình Và đừng quên đó chính là nếu mà các bạn thích video này Thì nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá Và bấm chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha Cảm ơn các bạn Còn mấy ngày nữa thì mình sẽ quay nhiều video về trò chơi hay ở quê cho các bạn xem nhá Các bạn nhớ bấm vào chuông để không bỏ lỡ video nào nha Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye các bạn Nhớ like và đăng ký kênh cho để ủng hộ chúng mình nhé